Lẽ vô thường là gì các con? Vô thường tức là sinh tử đấy. Chúng ta sinh ra rồi phải có ngày chết đi. Vô thường có nghĩa là mọi vật đều biến đổi. Bông hoa bây giờ đang tươi, mai mốt nó sẽ héo tàn. Cái gì cũng thế, tất cả mọi cái đều từ chỗ sinh ra rồi đi đến chỗ diệt hoại. Người cũng thế, vạn vật đều thế. Chẳng một cái gì còn mãi, đấy là vô thường. Tất cả chúng ta, Thầy cũng như các con đều đến thế gian này mấy mươi năm rồi chia tay thế gian này. Các con phải nghĩ điều này. À, các không các con đến với chùa đến với sư phụ lại bảo sư phụ suốt ngày đến đây này, kể nỗi buồn nỗi khổ không phải đây là lẽ thật chúng ta là những bậc có trí phải dũng cảm nhìn vào sự thật đừng bịt mắt mình sự thật là chúng ta đang tiến dần đến cái chết đúng không các con chúng ta đang tiến dần đến cái chết cho nên ờ, ở chùa mình cứ chiều chiều lát nữa này tầm khoảng độ 5 giờ sẽ gióng lên một hồi chuông và có một thầy sẽ đọc một bài kệ thế này. Ngày nay đã qua mạng sống giảm dần như cá cạn nước có gì là vui. Nè, một ngày qua đi là mạng sống của mình giảm dần. Đúng là như vậy. Chứ mình có được kéo dài chứ. Một ngày qua là mất đi một ngày được sống mất rồi ví dụ mình được cái tuổi thọ là 80 qua mất một ngày là mất đi mất một ngày rồi thì chỉ còn 80 ờ, năm trừ mất một ngày đó đấy là sự thật cho nên chúng ta phải hiểu phải nhớ cho mình cái này ai mà thường nhớ rằng sẽ có ngày mình phải rời bỏ cuộc sống này cuộc đời này và chắc chắn chết là chắc không các con trăm phần trăm không ở đây có ai không chết không <laughs> không ai cũng chết cả đúng không đấy đây là sư phụ hỏi các con tự trả lời ai cũng biết mặc dù mình chưa chết nhưng tôi biết rằng thế nào tôi cũng chết đấy là chắc chắn đó thế cho nên ấy, chúng ta phải hiểu đấy là vô thường ai ở trên đời này mình nhớ rằng sẽ có ngày mình phải từ giã cõi đời này thì chúng ta mới biết trân quý cái khoảng thời gian ta hiện hữu trên cõi đời này các con ạ. Bản thân Sư Phụ quý từng ngày và quý từng giờ đấy sống sư phụ nói gọi là sống gọi là gặm nhấm từng giờ từng phút đấy à, giống như mình được miếng sô cô la quý lắm thì gặm từng tí một nó thưởng thức hương vị cuộc đời này cũng thế cũng giống như một thanh sô cô la các con ạ nghe không? mình phải mình phải nhấm nháp từng ngày mà sống thật sâu sắc từng ngày từng giờ đừng sống uổng phí à, đừng sống như chú bắt giới ăn quả đào tiên nuốt nuốt gì <laughs> nuốt tỏm một cái không biết nó là vị gì Nghe không? Đó. Chúng ta phải sống cuộc đời này, các con sống thật là sâu sắc, sống giá trị, một đời giá trị một đời. Đừng sống một đời mà giá trị không bằng một ngày. Đấy, cho nên nếu thật sự các con mà sống một ngày có ích, có giá trị, còn hơn một đời vô vị là thế đó. đó. Thì Phật mới dạy là người đời không hiểu biết lẽ vô thường, cứ nhắm mắt vào sống không biết cuộc đời như thế nào không bao giờ suy nghĩ cho nên mới sử dụng thời gian hoang phí trong nhà phật thì dạy rằng nhất thốn quang âm nhất thốn kim một tấc thời gian là một tấc vàng các con ạ nhất thốn quang âm một chút ánh sáng ngày xưa người ta đo thời gian bằng cái ánh sáng mặt trời bóng nắng mặt trời cho nó gọi là nhất thốn quang âm nhất thốn kim kim là vàng là một một tấc vàng đấy một tấc thời gian một tấc vàng các con ạ quý lắm cho nên tuổi trẻ các con phải quý trọng thời gian quý trọng từng ngày nghe đấy các con dành một ngày hôm nay về chùa để tu học nghe pháp để mình hiểu giá trị cuộc sống để mình trân trọng cuộc sống này mình sống tốt từng ngày từng giờ đấy là điều hết sức quý báu